đây ba phần từ đầu của chúng ta là đúng như trong lúc cả Angola Xin chào Việt Nam à, Chào mừng các bạn đã đến với khóa học TypeScript cơ bản Trước khi vào bài tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành chữa bài của ngày hôm trước Hôm trước là điền vào chỗ trống để khởi tạo mảng Thì dấu ba chấm chúng ta sẽ điền là gì đây chúng ta sẽ điền là một uh, cặp đóng mở dấu ngoặc vuông để khởi tạo mảng trống ok chúng ta sẽ đi vào bài học của ngày hôm nay đó là tupe tup một uh, kiểu mảng đặc biệt trong TypeScript tupe là ờ, là một mảng được nhập với độ dài xác định trước và các kiểu cho mỗi chỉ mục. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành tup. Đầu tiên chúng ta tạo mới một file tup.ts. Sau đấy chúng ta sẽ khai báo một biến có tên là tu. Chấm kiểu của tu là một mảng chúng ta sẽ đặt như sau number boolean và string như vậy là chúng ta đã khởi tạo xong một biến tu sau đây chúng ta sẽ đi gắn giá trị cho tu tu chấm tu bằng các bạn phải nhập vào đúng này 5 chu sinh là quá nhanh các bạn có thể thấy là chúng ta đã khởi tạo và toán giá trị thành công sau đây thì chúng ta sẽ thử bút sang vì đây cũng là một mảng nên chúng ta có thể sử dụng cú pháp bút chúng ta sẽ thêm một số ở sáu đi chẳng hạn Bây giờ chúng ta sẽ lóc lóc ra tù console.log true chúng ta hãy có thử, thử cùng uh, biên dịch xem file của chúng ta sẽ in ra gì tsc cách tube chấm ts Xin lỗi các bạn, tôi đang mở folder khác. ta sẽ mở folder 10. ta sẽ đi ra ngoài. Chúng ta sẽ CD đến thư à, mục số 10 của tôi. CD tiếp đến à, TypeScript của bạn, Rồi, bây giờ chúng ta sẽ biên dịch file top.ts vậy là đã không còn lỗi rồi sau đây chúng ta sẽ chạy nốt top.ts có sai chính tả rồi thưa quý vị và các bạn đây ba phần từ đầu của chúng ta là đúng như trong kết quả đây tôi theo thiếu từ h quá nhanh và phân tử thứ tư là phân tử thứ sáu không có nằm trong quy định của túp nên là chúng ta có thể nhập vào tương tự như hàm post pop thì chúng ta cũng có thể sử dụng mà thôi tương tự như mảng bình thường thì mảng đặc biệt túp này cũng có thể sử dụng từ khóa read only và từ khóa readly này sẽ ngăn cho các thúc không bị thay đổi giá trị trong từng ờ, chỉ mục từng index và sau đây thì chúng ta sẽ đi đến với từ khóa read only và ờ, thế là chúng ta không thể put thêm uh, dữ liệu vào nữa chúng ta chỉ có thể gắn giá trị lúc đầu đây chúng ta thử, thử cùng view lại đây chỉ in ra ba phần tử khi lúc chúng ta gắn giá trị là đầu tiên lần thứ hai chúng ta sẽ cùng kiểm tra vậy nó chỉ in ra chúng ta chỉ có thể thay đổi ra dữ liệu khi chúng ta gắn cả màng còn không thể dùng hàm bút để gắn giá trị cho túp có kiểu dữ liệu là jittery đặt tên túp việc đặt tên cho túp sẽ cho phép chúng ta cung cấp ngữ cảnh cho các giá trị tại mỗi chỉ mục chúng ta sẽ đến ví ví dụ thứ ba đấy là chúng ta có thể đặt tên ví dụ number chúng ta sẽ là n này boolean chúng ta sẽ là bool string chúng ta sẽ đặt là s đây việc đặt tên này sẽ không làm thay đổi kết quả của chúng ta đâu và bài tập của hôm